về khóa học trade khi mà quý nhà đầu tư tham gia vào khóa học đi trade của chúng tôi thì quý nhà đầu tư sẽ được cải thiện về khả năng giao dịch và tìm kiếm cơ hội đầu tư với hiệu suất đầu tư vượt trội. Và thứ hai đó là khi quý nhà đầu tư tham gia khóa học này thì quý nhà đầu tư sẽ có cơ hội được làm việc trực tiếp với các chuyên gia đã có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Và để quý nhà đầu tư uh, tham khảo tham khảo kỹ hơn về khóa học này của chúng tôi thì quý nhà đầu tư hãy truy cập vào web diacademy.vndirect.com.vn và trong tuần này thì chúng tôi có một ưu đãi vô cùng đặc biệt với quý nhà đầu tư đó là voucher trị giảm giá 20% cho giá trị của khóa học. Chính vì vậy, nếu như quý nhà đầu tư quý nhà đầu tư nhận được cái voucher này của chúng tôi thì quý nhà đầu tư hãy để lại email ở trong phần chat và cuối chương trình thì ờ, bộ phận uh, chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ tổng hợp lại những cái email của quý nhà đầu tư và gửi đến cho quý nhà đầu tư phần quà của chúng tôi ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào phần đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó là phần um, cập nhật về diễn biến của thị trường. Anh Linh, Linh đã nhìn thấy hình ảnh chưa ạ? Dạ không. Vâng. Ờ, tôi xin phép được cập nhật với quý nhà đầu tư về diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Thì như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy ở trên chart của chỉ số VN Index ngày hôm nay thì mở đầu phiên ngày 22 tháng 11 năm 2021, thị trường chúng ta đã lê lói lên một chút sắc xanh, nhưng tuy nhiên thì vẫn bị áp lực giảm giá của phiên thứ sáu tuần trước và đã bị nhúng xuống một chút và thị trường đã được lực đỡ của chỉ số VN 30 và sau đó thì thị trường đã hồi lên khá mạnh mẽ. Nhưng tuy nhiên thì áp lực giảm giá vẫn còn trọng dao động trong phiên từ lúc hơn 10 giờ, khoảng từ 10 giờ 30 cho đến kết thúc phiên sáng và sau đó thì đến phiên chiều ngày hôm nay của chúng ta thì cũng gặp áp lực giảm giá. Chính vì vậy mà chỉ số VN Index ngày hôm nay của chúng ta đã giảm 5,1 điểm và đóng cửa ở mức 1.447,25 điểm. Và thanh khoản của thị trường ngày hôm nay của chúng ta đạt 36.576 tỷ. Đây cũng là một mức thanh khoản khá là cao. Và kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay của chúng ta thì đóng cửa với 350 mã giảm điểm, 127 mã tăng điểm, trong đó có 8 mã trần. Và sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang chỉ số VN30. Thì như chúng ta nhìn thấy về à, diễn biến VN30 trong phiên ngày hôm nay thì có diễn biến khá là tích cực và dòng tiền ngày hôm nay đã có xu hướng chuyển từ các mã cổ phiếu vừa và nhỏ chuyển sang các mã cổ phiếu trong tổ VN30. Và sau đây thì chúng ta sẽ đi vào phần uh, chi tiết hơn. Chúng ta sẽ xem những nhóm dẫn dắt trong thị trường ngày hôm nay. Thì nhìn chung thì thị trường thị trường ngày hôm nay của chúng ta đã có một phiên giảm điểm và khiến cho nhà đầu tư rất là lo lắng và nóng ruột, không biết là nên hành động như thế nào. Và ở chiều tích cực với chỉ số ngày hôm nay thì đóng góp vào số điểm tăng của chỉ số ngày hôm nay đó là đa phần đến từ các mã cổ phiếu của dòng ngân hàng. À, tích cực nhất đó là cổ phiếu CTG đóng góp vào chỉ số là khoảng hơn 2 2,1 điểm. Tiếp theo đó là mã cổ phiếu Vietcombank, ngày hôm nay đã đóng góp tích cực và chỉ số là 1,6 điểm. Ngoài ra thì có mã các mã cổ phiếu như BIDV, ờ, HDB, VIB, TPBank MBB đa số là các mã cổ phiếu ngân hàng, Masan, Hòa Phát và Techcombank. Ở chiều ngược lại thì một số những mã cổ phiếu đã làm giảm điểm trong cái trong chỉ số ngày hôm nay của chúng ta. Nổi bật lên đó là mã cổ phiếu GVR đã làm giảm đến 2,1 điểm. Hai, uh, tiếp theo đó là mã cổ phiếu GAT giảm đến 1,9 điểm. Ngoài ra thì có các mã cổ phiếu PLX, BCM, GEX, DIG, PAO, KBC đã góp phần làm giảm điểm trong chỉ số ngày hôm nay của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào thanh khoản của thị trường. Như lúc nãy thì tôi cũng đã uh, nói thanh khoản thị trường ngày hôm nay, uh, ờ, kết phiên giao dịch ngày hôm nay thì thanh khoản của chúng ta đạt hơn 34.000 tỷ. Nhưng tuy nhiên thì đây ờ, đây là một mức thanh khoản là khá là cao, nhưng tuy nhiên thì vẫn thấp hơn so với phiên kỷ lục của phiên thứ sáu tuần trước đạt khoảng 4, hơn 43.000 tỷ. Tiếp theo về độ rộng thị trường thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy ở trên um, uh, biểu đồ của chúng ta thì ở đầu phiên thì nhà đầu tư có thể nhìn thấy đó là uh, ờ, các mã sắc xanh đồng uh, ờ, là bao gồm khoảng độ là 133 mã chiếm 34,73%, các mã đỏ giảm điểm là khoảng 43,37%. Tuy nhiên thì sau đó sự rằng co của thị trường và kết phiên giao dịch ngày hôm nay thì các mã giảm điểm đã chiếm ưu thế với uh, số phần trăm đó là khoảng 70% và các mã tăng điểm chỉ khoảng 25% mà thôi. Tiếp theo thì chúng ta hãy nhìn về bản đồ khối ngoại ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là một phiên ờ, mua dòng đối với nhà đầu tư nước ngoài với giá trị mua dòng lên đến khoảng 500 500 tỷ đồng. À, cụ thể ở đây đó là các mã cổ phiếu mua dòng cụ thể như là VHM ngày hôm nay mua vòng mua dòng khoảng 136 tỷ, CTG 82 tỷ, ờ, Vinam uh, NLG khoảng 38 tỷ HD Bank hôm nay đóng trần cũng mua dòng khoảng 35 tỷ. Bên cạnh đó thì nhà đầu tư cũng bán dòng khá là mạnh ở một số mã cổ phiếu, ví dụ như VPBank ngày hôm nay bán dòng khoảng 170 tỷ. TPBank mặc dù là kết phiên là đóng cửa trần nhưng tuy nhiên vẫn bị bán dòng khoảng 82 tỷ. Um, Vinamilk ngày hôm nay bán dòng 23 tỷ, HPG khoảng 17 tỷ. Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại một chút về à, diễn biến trong phiên về các nhóm ngành. Thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy điểm sáng trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó là nhóm ngân hàng. Thì nhóm ngân hàng đã có những tín hiệu tích cực sau một thời gian mà chúng ta à, bị dồn nén. Thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy đa số các à, cổ phiếu trong dòng ngân hàng của chúng ta đóng cửa sắc xanh và nổi bật ngày hôm nay thì có các mã trần như là VIB hay là TB Bank và HD Bank Tiếp theo thì nhà đầu tư có thể nhìn sang nhóm ngành chứng khoán. Thì nhóm ngành chứng khoán đã có những phiên tăng điểm trước đây và phiên ngày hôm thứ 6 cũng là một phiên giảm điểm nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy ngày hôm nay cũng thấy được sức mạnh của ngành chứng khoán đó là họ đã à, nhóm ngành chứng khoán đã cân bằng lại và chỉ test lại giảm ở phiên ngày thứ sáu mà thôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn sang nhóm ngành thép. Nhóm ngành thép ngày hôm nay thì sau những phiên uh, giảm điểm rất là mạnh của tuần trước thì ngày hôm nay có vẻ như nhóm ngành phép, nhóm ngành thép đã có một nhịp cân bằng lại có một điểm dừng lại để um, để cân bằng nhưng tuy nhiên thì để mà nói là nhóm ngành thép có thể phục hồi mạnh hay không thì theo tôi thì uh, rất là khó để có thể hồi phục uh, mạnh luôn ngay thời điểm này và tiếp theo thì cũng nổi bật mà quý nhà đầu tư ngày hôm nay đó là về nhóm ngành bất động sản và nhóm ngành dầu khí ngày hôm nay cũng là một phiên à, giảm điểm của nhóm ngành này khi mà có một số những mã cổ phiếu đã tăng à, rất là mạnh trong thời gian vừa qua. À, ví dụ như các mã cổ phiếu như là DIG hay là NLG hay là DPG. Nhưng tuy nhiên thì ngày hôm nay đã bị bán đóng phiên đó là kết phiên ngày hôm nay đã sàn ở một số mã cổ phiếu chứng khoán. Vậy thì tổng quan thị trường ngày hôm nay thì quý nhà đầu tư có thể uh, thấy đó là dòng tiền của chúng ta đã quay lại uh, trong nhóm cổ phiếu của VN30 và đây cũng được cho là một uh, một tín hiệu tích cực của thị trường. Uh, và sau đây đó là những cái mà tôi đã tổng hợp lại. Vậy thì sau đây thì tôi xin phép uh, được chuyển mic cho anh Minh sẽ đưa ra những cái nhận định về diễn biến của thị trường ngày hôm nay và xu hướng một số ngành tiêu biểu và các mã cổ phiếu tiêu biểu. Xin mời anh Linh ạ. Vâng, cảm ơn Duyên. À, xin chào anh chị nhà đầu tư. Thì rất vui được gặp lại anh chị trong cái chương trình uh, ờ, tìm lập thị trường trong đầu tuần ngày hôm nay. À, phiên ngày hôm nay một phiên mà thực sự là khá là cảm xúc đúng không ạ? Nó khá là đưa chúng ta trở lại cái phiên giao dịch ngày mùng 3 tháng 11 hay là cái phiên giao dịch ngày mùng ngày thứ sáu tuần trước ngày 19 tháng 11 à, khi mà đồng loạt các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong đó thì có những cổ phiếu mà đã tăng rất mạnh trong thời gian vừa rồi thì à, chịu áp lực bán rất là mạnh à, và ngược lại nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhóm cổ phiếu mà đại diện cho cái à, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì phiên ngày hôm nay tiếp tục là phiên duy trì tín hiệu nó rất là tích cực anh chị có thể nhìn thấy ở trên cái màn hình của Linh chia sẻ ở đây ở đây chúng ta thấy rằng là trên à, sàn Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có đến 350 mã giảm điểm và đặc biệt là có đến 110 mã giảm sàn và chúng ta thử xem đây danh mục danh uh, danh sách những cổ phiếu mà giảm sàn ngày hôm nay thì rất nhiều các cổ phiếu này là những cổ phiếu mà thứ nhất nằm trong những cái nhóm ngành mà đã tăng rất là mạnh trong thời gian vừa rồi hay là các cổ phiếu của nhóm penny đúng không ạ rất nhiều các cổ phiếu đã nằm giảm sàn ngày hôm nay đích tổng đạt phương đất xanh hay một vài cổ phiếu penny HAG ờ, Hòa Bình HQC GVC hay Bắc rất nhiều các cổ phiếu đã nằm nằm dư bán sàn trong phiên ngày hôm nay điều này cho thấy rằng là sau cái phiên giao dịch ngày thứ sáu phiên ngày hôm nay tiếp tục là cái phiên mà dòng tiền chốt lời rất là mạnh ở cái nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa nhỉ à, như hôm um, buổi thứ sáu tuần trước ấy, thì linh có trao đổi với anh chị là cái à, phiên giảm vào ngày à, ngày ngày thứ sáu tuần vừa rồi nó không hẳn là uh, chúng ta đặt ra câu hỏi là liệu rằng có phải là uh, thị trường kéo nhóm ngân hàng lên để bán các nhóm cổ phiếu nhóm ngành khác hay không thì chúng ta tách bạch ra là thứ sáu tuần trước rõ ràng là một phiên mà chốt lời rất mạnh các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ nó thể hiện qua cái thanh khoản à, à, đạt à, một mức kỷ lục trong cái phiên giao dịch thứ sáu tuần trước đúng không ạ nhưng ờ, kéo nhóm ngân hàng lên thì liệu có phải là để xả các nhóm khác hay không thì phiên ngày hôm nay chúng ta đã thấy rằng là cái nhóm ngân hàng nó duy trì tín hiệu rất là tích cực đặc biệt là là cái tín hiệu xuất hiện từ đầu phiên giao dịch buổi sáng ta thấy các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng tăng rất mạnh thậm chí có những cổ phiếu như là HD Bank hay là ờ, hay là Tiên Phong Bank những cổ phiếu mà đóng đã đóng cửa ở mức ờ, giá trần trong phiên ngày hôm nay hay là rất nhiều các cổ phiếu banh khác um, uh, trong nhóm như là công thương cũng duy trì được một tín hiệu rất là tích cực khi mà tăng đến hơn 5% trong phiên ngày hôm nay à, rồi uh, ờ, STB uh, ờ, VPBank đa số chúng ta nhìn bên cạnh đó là các cổ phiếu um, banh nhỏ khác như là của MSB cũng là một trường hợp mà cũng khá là tích cực hay là các cổ phiếu banh nhỏ khác VBB rồi ABB thì tất cả các cổ phiếu banh ngày hôm nay đều đều có một tín hiệu nó rất rất tích cực à, và thêm nữa là chúng ta nhìn sang cái thanh khoản của VN30 thì phiên thanh khoản của VN30 ngày hôm nay là à, cái giá trị giao dịch đến gần 12.000 tỷ à, tiếp tục tăng so với tuần trước nhưng có những thời điểm mà Linh à, để ý là thời điểm mà à, cái giá trị giao dịch trên VN30 chỉ khoảng tầm 9.000 9.000 rưỡi thôi thì phiên ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy cái mức độ gần 12.000 tỷ cho thấy là dòng tiền đã có dấu hiệu tiếp tục chuyển dịch vào cái nhóm cổ vốn của uh, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong đó thì uh, dòng banh đang là cái dòng mà chúng ta nhìn thấy cái sự sự chuyển dịch dòng tiền rất là rõ rệt thông qua cái mức độ biến động giá cổ phiếu tích cực là cái khối lượng giao dịch đúng không ạ thì giải thích thêm về một chút về cái ờ, cái cái ờ, câu chuyện của của nhóm banh à, thì như hôm trước ờ, tuần trước thì bạn duy cũng có lên trao đổi với anh chị về nhóm ngân hàng thì nhóm ngân hàng hiện nay của chúng ta sẽ có câu, câu chuyện gì ạ câu chuyện thứ nhất là câu chuyện về mặt nới dung nới dung tín dụng đúng không ạ à, thì trên màn hình anh chị thấy đây đây là cái à, cái zoom uh, tín dụng cái tăng trưởng tín dụng của 9 9 à, tháng đầu năm 2021 của các ngân hàng và cái hạn mức uh, tín dụng uh, được ngân hàng nhà nước uh, phân bổ cho các ngân hàng thì trong đó chúng ta thấy cái trường hợp của Tiên Phong Banh đây trường hợp Tiên Phong Banh là cái trường hợp mà cái hạn mức tín dụng của Tiên Phong Banh tăng uh, rất mạnh từ đầu năm là 10,5% thì uh, hạn mức uh, tín dụng cấp mới cho Tiên Phong Banh lên đến 17,4% thì điều này nó cũng dễ hiểu khi mà Tiên Phong Banh là một trong những ngân hàng mà có cái đạt được Basel 2 và có cái tỷ lệ an toàn vốn ca khá là tốt đúng không ạ? Chính vì thế mà ờ, Tiên Phong Bank là một trong những ngân hàng mà được ờ, ờ, cấp cái hạn mức tín dụng rất là cao 17,4% trong năm 2021. bên cạnh đó thì có tiên có Techcombank cũng là một cổ phiếu mà cũng có được cái cái mức hạn mức tín dụng tầm hơn 17%. À, mà một vài cổ và một vài cổ phiếu khác thì chúng ta nhìn thấy có VIB là 14,1% hay là trường hợp của của VPBank ở bên ờ, cột này anh chị sẽ nhìn thấy rằng là cái tăng trưởng tín dụng hiện tại 9 tháng đầu năm của các ngân hàng thì có những ngân hàng đã họ đã chạm mức trần tăng trưởng tín dụng rồi ví dụ chúng ta nhìn thấy trường hợp của MBB đúng không ạ MBB cái hạn mức tín dụng ờ, của năm 2021 chỉ là 15 phần trăm Tuy nhiên thì tính đến 9 tháng đầu năm cái hạn mức tín dụng của MBB đã đạt con số phần trăm. Hay là trường hợp của MSB này cũng thế MSB là hạn mức tín dụng là 16%, trong đó 9 tháng đầu năm đã tăng con số là 17 rồi. Ừ, hay là trường hợp của Techcombank là được 17,1%. Tuy nhiên thì 9 tháng đầu năm đã đến 17% ờ, rồi. Thì nhìn về đây chúng ta thấy rằng là rất nhiều các ờ, các um, ngân hàng đã chạm cái cái cái mức mà uh, hạn mức tín dụng mà đã được ngân hàng nhà nước uh, công bố uh, ở đầu uh, cho hạn mức trong năm 2021 đúng không ạ? Do đó thì sẽ có một cái cái kỳ vọng rằng là uh, ngân hàng nhà nước sẽ sớm à, gọi là nới thêm zoom tín dụng cho những cái cái cái ngân hàng mà có những chỉ số an toàn cái chất lượng tài sản tốt ở đây anh chị thấy rằng là 10 tháng đầu năm thì tăng trưởng tín dụng của chúng ta đạt được khoảng cả nền kinh tế đạt được khoảng tầm 8,72% à, trong đó thì mục tiêu ngân hàng nhà nước là sẽ sẽ nới zoom tín dụng hay là tăng trưởng tín dụng để đạt được cái dự, dự báo là khoảng tầm 12% cho năm 2021 um, và cái dư địa mà mà mà tăng trưởng à, cái cái cái nới dung cái tín dụng ấy, nó vẫn vẫn còn khi mà à, cái lãi suất mặt bằng cái lãi suất hiện tại của chúng ta nó vẫn đang duy trì mặt ờ, ở mức khá là thấp tuy nhiên thì ờ, cái áp lực uh, lãi suất ấy, trong uh, thời gian tới nó cũng sẽ khá lớn khi mà cái cái cái uh, lạm phát trong thời gian tới được kỳ vọng là sẽ sẽ sẽ có sự là tăng trong thời gian tới đúng không ạ thì đó là câu chuyện mà mà mà kỳ vọng về việc nới zoom cho các ngân hàng trên thị trường đây chính là một cái mà có thể là câu chuyện mà kỳ vọng cho ngân hàng trong cái cái cái nhịp sắp tới mà anh chị hoàn toàn có thể có thể ờ, nghiên cứu sâu hơn về cái câu chuyện này trở về với cái diễn biến ờ, của thị trường ờ, sau phiên dịch ngày hôm nay à, anh chị sẽ thấy trong phiên ngày hôm nay thị trường của chúng ta chỉ số viên index của chúng ta giảm điểm đúng không ạ giảm hơn 5 điểm trong khi đó thì nhóm viên 30 tăng đến gần 17 điểm nhìn về cái diễn biến ờ, góc nhìn về mặt kỹ thuật của chỉ số vn index thì anh chị thấy rằng là chúng ta vẫn đang trong một cái cái cái ờ, cái xuống tăng khi mà chỉ số hiện tại mặc dù chỉ số hôm nay giảm điểm tuy nhiên thì chỉ số vẫn đóng cửa ở trên cái mức ờ, đỉnh ngắn hạn trước đó đã vượt Đầu đó quanh 1420 1425 điểm tức là nhìn về trạng thái ngắn trạng thái của quả, quả, quả chỉ số VN Index thì chỉ số này vẫn đang trong một xuống tăng giá đúng không ạ và chúng ta sẽ có những cái vùng hỗ trợ đâu đó quanh 1420 1425 điểm cho chỉ số VN Index trong cái cái nhịp um, sắp tới và à, ba phiên gần đây cái áp lực bán của à, của VN Index nó cũng khá là rõ nó và khối lượng giao dịch gia tăng nó thể hiện rất rõ qua cái việc là các cổ phiếu vốn vốn hóa vừa và nhỏ chịu cái áp lực uh, chốt lời rất là mạnh trong cái cái phiên giao dịch thứ sáu tuần trước và và mạnh mẽ hơn trong cái phiên ngày hôm nay khi mà đa số các cổ phiếu đều có đều đóng cửa mức dư bán xả nhìn sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn à, chỉ số VN30 đây hôm nay là một cây nến mà cũng khá là là tích cực của VN30 khi mà à, chỉ số này tăng à, hơn một phần trăm à, các thanh khoản cũng tiếp tục duy trì mức cao trên trung bình của 20 phiên cho thấy là dòng tiền trong 3 phiên gần đây tiếp tục có dấu hiệu là chuyển dịch dần sang nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đặc biệt là cái nhóm ngân hàng trong phiên ngày hôm nay trạng thái của của nhóm kỹ thuật của VN30 cũng chưa có cái thay đổi Ờ, so với ờ, các phiên dịch trước đó khi mà chúng ta à, vẫn đang trong một cái vùng gọi là chỉ số VN30 vẫn đang đi trong một cái vùng vùng vùng um, sideways vùng vùng gọi là ngắn hạn là vùng không có xu hướng đúng không ạ và chúng ta có thể um, kỳ vọng trong cái thời gian sắp tới nếu cái nhóm ngân hàng nó tiếp tục duy trì được cái tín hiệu tích cực ấy, thì cái đỉnh ngắn hạn của của VN30 đâu đó nằm quanh cái vùng 1550 điểm đến 1560 điểm thì chỉ số sẽ sớm vượt qua cái vùng này trong thời gian tới đúng không ạ um, tóm lại thì uh, cá nhân linh nghĩ phiên giao dịch hôm nay là một phiên uh, hoàn toàn bình thường ờ, cá nhân linh nghĩ bởi vì là uh, để mà chúng ta nắn được dòng tiền ấy, chúng ta nắn dòng tiền từ những cái nhóm vốn hóa vừa và nhỏ đã tăng rất mạnh trong thời gian vừa rồi sang cái nhóm cổ phiếu mà mà mà chưa tăng hầu như là chưa tăng chưa có sự lan tỏa dòng tiền trong cái nhịp vừa rồi đó là nhóm cổ phiếu ngân hàng à, thì um, thông thường khi mà thị trường nắn nắn nắn chỉnh dòng tiền ấy, thì nó sẽ xảy ra những trường hợp mà thứ nhất là chúng ta có những cái phiên uh, nắn chỉnh gọi là rất là nhẹ nhàng tức là các à, cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ điều chỉnh trong khi là các cổ phiếu à, nhóm vốn hóa lớn thì à, vẫn giữ nhịp cho thị trường đúng không ạ à, trường hợp thứ hai là có trường hợp mà nó ngắn ngắn dòng tiền một cách là phũ hơn phũ hơn ở đây nghĩa là gì nghĩa là các cổ phiếu ờ, mid cap vốn hóa ờ, vừa và nhỏ, các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ sẽ nằm sàn la liệt giảm rất mạnh trong khi đó các cổ phiếu vốn hóa lớn duy trì được cái cái cái sắc xanh thì hôm nay chúng ta đã tiếp tục nhìn thấy một cái sự chốt lời rất là mạnh mẽ cái sự gọi là bán rất mạnh ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ để chúng ta chuyển sang cái cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng thì đây là đang là một cái sự à, chuyển dịch dòng tiền à, hoàn toàn bình thường và cái trạng thái của thị trường ở ngắn hạn vn index ở ngắn hạn ấy, nó chưa cảnh nó chưa có cái tín hiệu nó nó tiêu cực à, tuy nhiên thì à, ở cái giai đoạn mà chuyển dịch dòng tiền này này à, thì à, ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng rất ờ, đến yếu tố tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường khi mà thị trường nó sẽ khi mà cái danh mục của, của nhà đầu tư nếu anh chị đang nắm giữ những cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ nó sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều ở những cái bên này đúng không ạ do đó thì anh chị um, nên chủ động hạ bớt cái tỷ trọng cổ phiếu ở những cái cổ phiếu um, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ mà đã tăng mạnh ở thời gian vừa rồi à, và chúng ta có thể um, chờ cái tín hiệu nó tích cực hơn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng để chúng ta có thể tìm những cái vị thế hay tìm những cái cái cái vùng mà chúng ta có thể mở mua cho cho nhóm này trong cái à, thời gian sắp tới à, thì linh xin phép được uh, kết thúc cái phần uh, chia sẻ về thị trường để dành thời gian cho những cái câu hỏi uh, trả lời câu hỏi của anh chị trong chương trình ngày nay Dạ vâng, cảm ơn anh Linh đã có những cái chia sẻ rất chi tiết về thị trường ngày hôm nay và anh Linh cũng đã chia sẻ với quý nhà đầu tư về nhóm cổ phiếu ngân hàng và trong chương trình thứ hôm thứ sáu tuần trước anh Linh cũng đã đưa cho quý nhà đầu tư những cái tín hiệu để mình có thể theo dõi về ngành ngân hàng thì Dương xin phép được nhắc lại hai cái tín hiệu mà anh Linh đã chia sẻ cho quý nhà đầu tư. Thứ nhất để quý nhà đầu tư có thể theo dõi xem là dòng tiền đã dịch chuyển từ penny sang nhóm ngành ngân hàng hay chưa thì có thứ nhất đó là về mức độ tăng giá của những cổ phiếu ngành ngân hàng và thứ hai đó là khối lượng giao dịch tăng dần theo thời gian đúng không anh Linh? Vâng. Dạ vâng. Và sau đây thì để không lãng phí quá nhiều thời gian thì chúng ta sẽ vào cái phần giao lưu cùng quý nhà đầu tư để giải đáp những thắc mắc của quý nhà đầu tư luôn ạ. Thì tôi xin phép được uh, đến với câu hỏi đầu tiên của quý nhà đầu tư Nguyễn Văn Phúc. Với câu hỏi đầu tiên đó là cho em hỏi chiều mua của MSB và TB Bank ạ. À, hai cổ phiếu ờ, anh hỏi ngày hôm nay là hai cổ phiếu mà gần như là khỏe khỏe nhất của nhóm ờ, trung ngân hàng ngày hôm nay trường hợp của MSB thì um, sau khi MSB vượt được cái vùng vùng cản trước đó đâu đó khá là mạnh đâu đó quanh vùng 24.5 à, thì um, cổ phiếu này đã bị bị bán ngược trở lại một cái nhịp cũng khá là mạnh chúng ta nhìn thấy ba cái cây nến à, ba cây nến giảm điểm khá là là thân nến khá là lớn của MSB đúng không ạ à, và sau đó cổ phiếu đã có một cái nhìn test lại thì đây đang thấy là một cái trạng thái nó khá là tích cực của của, của MSB à, bởi vì những cái phiên giảm này này chúng ta nhìn thấy mặc dù thân thân nến nó lớn ấy, nhưng mà cái khối lượng giao dịch nó khá là nhỏ so với cái những phiên tăng giá và ngày hôm nay thì là cái phiên mà cổ phiếu đã có một cái tín hiệu nó tăng nó rất là tích cực trong à, trong phiên ngày hôm nay hai phiên liên tiếp tăng khối lượng giao dịch rất là lớn à, thì à, cá nhân linh nghĩ nếu hỏi chờ anh anh chị hỏi ở, ở góc độ mà chúng ta à, mua vào cổ phiếu MSB ở thời điểm hiện tại thì à, cá nhân linh nghĩ rằng chúng ta nên chờ nên chờ thêm bởi vì là à, nếu ở góc độ anh chị nhìn vào hai cái phiên tăng tăng mạnh ở đây này chúng ta thấy rằng là tiền vào ok đúng là tiền vào nhưng mà nếu nhìn góc độ thì chúng nhìn nhìn góc độ là chiều bán ấy chúng ta thấy là có một lượng hàng khá lớn đã bán ra trong hai phiên chiều ngày nay khối lượng doanh này rất là lớn do đó thì um, anh chị nên chờ một cái cái cái cái nhịp điều chỉnh cổ phiếu này nếu có à, bây giờ chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp điều chỉnh của cổ phiếu này nếu có về lại quanh cái vùng giá 25 này sẽ là cái vùng mà mà chúng ta có thể chờ cái tín hiệu um, một cái phiên điều chỉnh của cổ phiếu về lại cái vùng giá này để anh chị cân nhắc chúng ta mua vào cho cổ phiếu này à, còn về trường hợp của tiêm phong banh à, tiêm phong banh thì à, sau khi mà chạm cái vùng à, chạm cái vùng à, cản đây và cổ phiếu đi ngang trong một thời gian khá là dài và chúng ta cũng nhìn thấy trường hợp trạng thái của tiêm của tim thông banh là những cái phiên mà đi ngang này khối lượng giao dịch gần như là mất hút luôn không có khối lượng giao dịch tức là cũng không có có có nhiều người họ bán ra sau một cái nhịp nó tăng mạnh giai đoạn này đến đây thì cũng không có nhiều người có nhu cầu bán ra khối lượng giao dịch nó rất là thấp và hai phiên ở đây thì ờ, thì cổ phiếu này tăng lại là rất tốt à, nhìn về cái um, trạng thái nếu so sánh của MSB và Tiên Phong Banh ấy, thì Tiên Phong Banh rõ ràng cái trạng thái của Tiên Phong Banh nó tích tốn khá nhiều khi mà chúng ta có một cái cái vùng tích lũy này khá tốt của cổ phiếu thứ nhất và thứ hai là nó khá rất gần cái đường trung bình động 50 phiên này nó là một cái vùng mà giá nó đã chứng tỏ rằng giá là có một cái nhịp ờ, nhịp nhịp gọi là điều chỉnh đi ngang khá là dài à, khi đó thì giá nó kéo cái đường MA 50 về sát cái vùng bình động giá do đó cổ phiếu này anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc cái trong các phiên sắp tới nếu nó có điều chỉnh để, để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào đây và đây là cái vùng dưới này, cái vùng cản trên này, này. cái vùng mà anh chị có thể cân nhắc uh, trong thời gian tới để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này nếu nếu nó có điều chỉnh lại à, trong thời gian tới thì Linh sẽ trong chương trình thì um, chắc chắn là chúng ta sẽ cập nhật nhiều hơn đến cổ phiếu ngân hàng rồi bởi vì đây là một nhóm cổ phiếu mà mà mà tích cực nhất ở hiện tại và nhà đầu tư có thể có thể cân nhắc mua Đúng không? còn các nhóm khác thì gần như đến thời điểm hiện tại thì gần như là đều đều đang trong một cái nhịp giảm rất mạnh trong ngắn hạn trừ nhóm ờ, nhóm ngân hàng và nhóm ờ, nhóm trong chứng khoán đúng không ạ à, thì ờ, anh chị có thể theo dõi thêm những cái chương trình sau nếu mà những cái nhóm này mà có tín hiệu thì chúng tôi sẽ sẽ, sẽ cập nhật đến anh chị Dạ vâng, cảm ơn Linh ạ. Và chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư Mạnh Đỗ. Đó là anh cho em xin nhận định về việc nắm giữ mã uh, nắm giữ mã PHR ạ hôm nay PSR có một phiên à, giảm vâng, sàn Phước Hòa hôm nay có một phiên giảm mà giảm sàn ngày hôm nay à, thì cũng không không lạ à, không lạ lắm khi mà à, nhịp vừa rồi Phước Hòa cũng tăng khá là mạnh cũng chưa có một cái nhịp điều chỉnh nào nó đủ đủ dài đủ lớn đúng không ạ để cái cái sự à, đi lên của cổ phiếu này nó được một cách bền vững à, và hai cái phiên hai cái phiên giảm gần đây nó cũng khá là cùng cùng chiều với cái nhịp chốt lời mạnh các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong cái nhịp vừa rồi đúng không ạ nhìn về trạng thái của Phước Hòa thì rõ ràng chúng ta thấy hai cái phiên giảm của Phước Hòa trong à, hai phiên gần đây phiên ngày thứ sáu tuần trước giảm hơn 4% phiên ngày hôm nay giảm mức sàn à, khối lượng giao dịch của cổ phiếu này nó cũng gọi là cái điểm tích cực của cổ phiếu này sau hai cái phiên bán giảm ấy, thì là cái khối lượng nó không thực sự lớn ở hai phiên à, hai phiên này cho thấy rằng là nếu chúng ta so với các phiên trước ấy, thì nó không thực sự là lớn đúng không ạ cho thấy rằng là cái áp lực điều chỉnh ngắn hạn à, áp lực điều chỉnh của à, của Phước Hòa này, này à, một phần nó đến từ thứ nhất là như linh về chia sẻ với anh chị là một cái nhịp này nó tăng này nó chưa có một quá trình tích lũy hay điều chỉnh nó đủ đủ dài để nó có thể hấp thụ bớt cái lượng cung mà có những người mà đã mua được những cái ở ờ, cái giá rẻ nên là khi mà nó có cái như cái cái áp lực điều chỉnh ở vùng đỉnh này và cái thứ hai là cái áp lực rất bán áp lực bán rất mạnh của các nhóm, nhóm cổ phiếu uh, vốn hóa vừa và nhỏ đã tăng mạnh trong gian vừa rồi thì nó không thể tránh khỏi những cái phiên giảm như này à, tuy nhiên thì um, cái nhịp điều chỉnh này quả quả quả phước hòa chúng ta nhìn khối lượng giao dịch nó cũng không thực sự lớn đúng không ạ à, và chúng ta có thể cân nhắc chúng ta chờ những cái cái cái cái, um, cái vùng mà điều chỉnh sắp tới của cổ phiếu này à, nhìn về cái chiều giữ ấy, thì chúng ta đang có cổ phiếu này đang có một cái vùng hỗ trợ này ngắn hạn này đâu đó quanh cái vùng này là cái vùng tại sao lại như thế thứ nhất đó là cái đường trung bình động của 20 phiên giao dịch đâu đó nằm quanh vùng 67.4 và cái thứ hai vâng. là vùng chân đến của các cái nến trước đó nó đã điều chỉnh về đây và cũng tăng khớp và bật tăng trở lại đúng không ạ đây là cái vùng mà cứ điểm rất quan trọng của của của thuốc hòa cần phải giữ được trong thời gian tới à, và nếu mà cổ vùng này bị vi phạm tức là trong phiên uh, ngày mai phiên sắp tới nếu mà nó vỡ cái vùng uh, 6 khoảng tầm 67.5 đến 68 này thì anh chị cũng nên cân nhắc anh chị bán ra cổ phiếu này đúng không ạ còn nếu mà đúng ra thì chúng ta có thể bán ra ở những vùng tốt hơn ở trên này thôi nhưng mà nếu mà đã giữ đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có một cái điểm bán cuối cùng là nó vỡ cái vùng giá 67.5 68 sẽ là cái vùng cuối cùng của anh chị nên cân nhắc anh chị à, bán ra cổ phiếu này bởi vì là với một cái nhịp giảm như này này thì khả năng cổ phiếu nó sẽ sẽ cần những cái cái nhịp điều chỉnh nó nó dài hơn trước khi nó có tăng trở lại do đó thì ngắn hạn anh chị tạm thời chúng ta có thể bán ra nếu nó vi phạm vùng trên dạ vâng, cảm ơn anh Vinh ạ chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư uh, Tường Phong Nhà đầu tư lại hỏi thêm về các mã cổ phiếu trong dòng banh, đó là Techcombank và CTG. Xin mời anh Linh sau đánh giá về hai mã cổ phiếu này ạ. À, Techcombank là một cái trường hợp mà cổ phiếu này đang ở trong một cái vùng vùng vùng, vùng sideways, nó giống như các cổ phiếu ngân hàng khác thôi. ta đang đều đang đang trong một cái vùng mà không có xu hướng đúng không ạ? Và cái cản ngắn hạn nhất của Techcombank nó sẽ nằm đâu đó quanh vùng năm tư này. Mà trước đó một lần này, hai lần, ba lần và lần ngày hôm nay lần thứ tư lần thứ tư liên tiếp mà cổ phiếu nó chưa vượt được cái vùng này đúng không ạ à, cho thấy rằng ngắn hạn vùng năm tư này nó vẫn đang là cái vùng cản à, của, của cái cổ phiếu Techcombank này à, và hai việc ở đây chúng ta nhìn thấy cái khối lượng à, giao dịch của tech nó có sự uh, trở lại khá là khá là rõ đúng không ạ khi mà hai phiên uh, tăng khối lượng giao dịch uh, tăng trở lại lớn hơn trung bình của của 20 phiên à, tuy nhiên thì nhìn sâu hơn một chút về cái, cái, cái diễn biến giao dịch của tech ấy, chúng ta thấy hai cây nến gần đây này hai cái nến của tech này, này mặc dù là hai cái nến tăng tuy nhiên thì cái um, cái bước trên của nến này, chính là cái phần này, này. chính là cái phần này, này. nó khá là dài nó dài hơn đến gấp đôi đến gấp rưỡi so với cái thân nến ấy. thì cho thấy rằng là cái áp lực bán của Techcombank ấy, sau hai phiên gần đây nó đang khá là chủ động nó đang khá là chủ động một phần thì chúng ta cũng hiểu được là nó gần cái vùng à, vùng vùng à, kháng cự trước đó quanh vùng giá 54 đúng không ạ À, nhưng mà nhìn về góc độ về diễn biến giao dịch và chúng ta so sánh với các cổ phiếu khác, banh khác ở trong ờ, trong cùng một nhóm ngành ấy, thì rõ ràng Techcombank ở thời điểm hiện tại đang yếu hơn so với các cổ phiếu khác. Ví dụ chúng ta nhìn sang trường hợp của công thương này. Đúng Chúng ta nhìn sang chiều công thương chúng ta thấy gì ạ? Chúng ta thấy hai phiên. Thứ nhất là cái phiên ngày hôm thứ sáu là một phiên tăng rất là tốt, tăng 2%, ờ, khối lượng giao dịch cũng tăng. Và phiên ngày hôm nay là một cái phiên tăng đến 5,2% khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì lớn hơn cái phiên ngày hôm qua cho thấy rằng cái tín hiệu nó tích cực hơn rất nhiều ờ, ở, ở công thương sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay so với phiên giao dịch 6 tuần trước đúng không ạ thì đây là một trường hợp mà mà mà chúng ta nhìn thấy cái tích cực này đúng không ạ hay các cổ phiếu khác như là HD này những cái tín hiệu nó rất là tích cực ACB đúng không ạ ACB cũng thế trường của Bit đúng không ạ còn trường hợp của của Techcombank thì ờ, cá nhân linh thấy là nó đang khá là nó không được chủ động trong một vài phiên dịch gần đây và nếu mà chúng ta theo dõi cổ phiếu Techcombank này thì cá nhân linh nghĩ chúng ta nên chờ nó vượt hẳn vùng 54 này sau đó điều chỉnh trở lại thì anh chị nên tham gia bởi vì vùng 54 nó đang là cái vùng cản ngắn hạn khá là mạnh do đó chúng ta không dạy gì chúng ta mua khi mà cổ phiếu nó khá là sát cái vùng này đúng không ạ một chúng ta mua khi nó nó điều chỉnh lại cái những cái vùng này thôi hai là chúng ta sẽ chờ nó vượt hẳn chờ nó vượt hẳn lên trên 54 sau đó điều chỉnh trở lại thì anh chị có thể cân nhắc anh chị mua vào đúng không ạ trường hợp công thương công thương thì ờ, rất là tích cực rồi đúng không ạ công thương chúng ta nhìn thấy sau khi mà cổ phiếu nó nó nó có một cái ờ, cái nhịp giảm chúng ta nhìn cái nhịp giảm rất là rõ hình thành những cái ờ, đỉnh sau này thấp hơn đỉnh trước này một cái đáy sau cũng đáy trước tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đây này thì cổ phiếu đã hình thành hai cái đáy sau đây một đáy này hai đáy này một đỉnh một này đỉnh hai này đúng không ạ và đây là đáy thứ ba tức là chúng ta đã thấy là cổ phiếu này đã đã, đã trong một cái cái cái xu hướng tăng cấu trúc tăng giá trong ngắn hạn rồi đúng không ạ do đó thì chúng ta hoàn toàn có thể quan tâm đến cái cổ phiếu này trong cái cái cái nhịp uh, sắp tới uh, ngắn hạn thì cổ phiếu đang có một cái đỉnh đỉnh nhỏ đâu đó quanh cái vùng giá đây 30 uh, 35 đến 36 sẽ là cái vùng uh, vùng vùng thách thức của của, của công thương trong cái uh, cái nhịp uh, này và chúng ta có thể chờ cái phản ứng giá của cổ phiếu ở cái vùng giá này vùng 36 ấy này để chúng ta xem cổ phiếu nó nó sẽ phản ứng như thế nào à, nếu nó có điều chỉnh ở đây một vài phiên ấy, sau đó nó vừa tăng trở lại thì đó là cái thời điểm rất là thích hợp để chúng ta có thể mở cái vị thế mua vào cho công thương còn trong trường hợp mà cổ phiếu nó điều chỉnh lại ngược lại về vùng dưới này này thì chúng ta hoàn toàn cũng cũng có thể quan sát cái cái quá trình mà cổ phiếu nó điều chỉnh ở vùng giá này để chúng ta xem là là cái lực cầu nó như thế nào để chúng ta cân nhắc chúng ta mua khi mà nó có một tín hiệu à, bật tăng trở lại xác nhận tiếp diễn cái xu hướng tăng của, của cổ phiếu bởi vì cái vùng này này đang bây giờ nó sẽ là cái vùng hỗ trợ rất mạnh của của công thương trong à, trong trong thời gian tới do đó nếu còn nó có điều chỉnh về đây chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là một vùng, vùng mua tiềm năng cho chúng ta đối với trường hợp của công thương Dạ vâng, cảm ơn anh Linh. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Thúy Hằng. Đó là cho em hỏi về chiều mua mới của mã HHV, BAB và chiều giữ của mã PAN, BAN. HHV đúng rồi. Đúng rồi, HHV ạ. HHV mà nếu mà chị hỏi về chiều mua mới thì có lẽ thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp để chúng ta mua vào đâu. Bởi vì à, rõ ràng là dòng tiền chúng ta nhìn được nhìn thấy dòng tiền chúng ta tham gia à, đầu cơ ngắn hạn trên thị trường thì cái chúng ta cần quan tâm nhất ấy, chính là quan tâm đến dòng tiền xem hiện tại dòng tiền dòng tiền lớn ấy, nó đang nằm ở đâu hay nó đang có sự điều chỉnh đi đâu đúng không ạ thì dòng tiền hiện tại trên thị trường ấy đang có cái dấu hiệu là rút ra rất là rõ rất là mạnh và rõ ràng ở cái nhóm cổ phiếu mà mà, mà đã tăng mạnh trong thời gian vừa rồi như nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ này anh chị có thể thấy rằng các cổ phiếu liên quan đến đầu tư công này phân bón này đúng không ạ cả biển các thứ đều bị chốt rất là mạnh trong thời gian vừa rồi và HHV cũng là một trong những cái cổ phiếu mà trong trường hợp như thế hay là nhóm cổ phiếu bất động sản cũng thế và HHV cũng thế do đó thì nếu ngắn hạn này thì tạm thời chúng ta chưa vội quan tâm đến cổ phiếu này đúng không ạ mặc dù là chúng ta nhìn về cái tín hiệu kỹ thuật ấy, chúng ta thấy rằng là cổ phiếu nó đang có một cái vùng hỗ trợ rất là rất là tốt đâu đó quanh vùng giá 22 đến 2.5 chính là cái vùng mà trước đó cổ phiếu đã vượt qua và nếu mà phiên này phiên sẽ là cái phiên mà nó quay lại test lại cái vùng giá này đúng không ạ Tuy nhiên thì cây nến ngày hôm nay này, cây nến mà cho chúng ta thấy rằng 48% đúng không ạ? Thân nến khá là dài đúng không ạ? Khối lượng giao dịch cũng có cái chiều hướng là là gia tăng và lớn hơn cái trung bình 20 phiên. À, do đó ấy, nếu mà anh chị quan tâm đến cổ phiếu này, này thì chúng ta nên đặt nó ở cái trạng thái chúng ta theo dõi thôi. Theo dõi gì? Theo dõi là liệu rằng nó có giữ được vùng giá này không? Liệu nó giữ được vùng giá 22 đến 2.5 không? Nếu nó không giữ được ấy, thì nó hoàn toàn nó có khả năng nó sẽ về lại đâu đó quanh cái vùng giá 20 đến 21 này, này là cái vùng mà hỗ trợ trong một cái vùng vùng, vùng biến động cái hộp trước đó đúng không ạ và với cái dư địa mà nó những cái phiên mà nó giảm anh chị để những cái phiên giảm có khối lượng này đúng không ạ thân đến nó cũng khá là lớn này thì chúng ta hoàn toàn là có thể có cơ sở để chúng ta kỳ vọng rằng cổ phiếu này nó sẽ nó sẽ ừ, tiếp tục nó có nó nó chịu cái áp lực bán và nó điều chỉnh với mức sâu hơn nếu nếu có trong thời gian tới để chúng ta cân nhắc còn ngắn hạn thì chúng ta chưa nên vội chúng ta tham gia cổ phiếu này tiếp theo cổ phiếu gì duyên nhỉ DAB à, ngân hàng à, Bắc Á đúng không? Đúng Bắc Á hay là một vài cổ phiếu khác như là VAB hay rất nhiều các cổ phiếu uh, à, NAB, rất nhiều các cổ phiếu um, uh, banh nhỏ trong cái à, cái cái uh, nhóm banh tăng rất là tốt trong thời gian vừa rồi. Trường hợp của Bắc Á thì uh, nó đang uh, tệ hơn so với các, các cổ phiếu ngân hàng khác và chúng ta thấy rằng là uh, tất nhiên cổ phiếu này vẫn đang trong một cái cái vùng uh, sideways sẽ quay trong vùng này đúng không ạ um, sau khi mà vượt được cái vùng giá cản ngắn hạn đâu đó quanh vùng giá 23 này đâu đó quanh vùng giá 23 đến 3.5 này thì à, cổ phiếu này đã có hai phiên tăng khá là tốt phiên ngày hôm nay nó cũng tăng được khoảng tầm 7 phần trăm khối lượng có cái sự à, cải thiện rất là mạnh so với trung bình của 20 phiên trước đó à, cổ phiếu này cái thanh khoản của cổ phiếu này nó khá là thấp nhưng hôm nay thì mặc dù là tăng rất mạnh so với các phiên trước đó nhưng mà khối lượng cũng chỉ khoảng 247.000 cổ phiếu trong phiên à, thì cũng giống như trường hợp các cổ phiếu banh khác thì cổ phiếu này à, cá nhân linh nghĩ rằng nó sẽ không còn một cái điểm để mua được tốt cho cổ phiếu này nữa đâu vì nó sau hai phiên tăng mạnh như này à, thì à, rất khó là chúng ta có thể mua quyết định mua ở thời điểm hiện tại đây khi mà nó khá là xa cái nền này rồi đúng không ạ vùng 23 thì nó khá là xa trong khi đó thì à, các nhóm cổ phiếu vốn hoa nhỏ ở các các nhóm cổ phiếu ngân hàng nhỏ này nó là những cổ phiếu mà nó mang chất ăn theo cổ phiếu lớn chúng ta vẫn nên tập trung vào các cổ phiếu mà mà mà lớn ở trong nhóm banh ấy, để chúng ta có thể à, tham gia được à, vì cũng những cổ phiếu đấy nó có sẽ có tính thị trường nhiều hơn à, còn trường hợp của BAB này thì anh à, anh chị uh, đi chờ có cổ phiếu này về lại đâu đó quanh cái vùng giá 23 năm đến 24 này. Ờ, vùng vùng mua tiềm năng của chúng ta thì chúng ta có thể kỳ vọng trong trong trong thời gian tới để chúng ta quan tâm đến cổ phiếu này còn trường hợp của Pan trường hợp của Pan thì uh, trung tâm tư vấn đầu tư cũng đã khuyến nghị mua vào Pan ở đâu đó vùng giá này thì phải mình nhớ không nhầm Ờ, và hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa chưa cho cái bán ra và chúng tôi đang quan sát cái ờ, cái diễn biến của cổ phiếu này trong cái cái nhịp sắp tới à, tôi nghĩ chúng tôi nghĩ rằng cái vùng đây này cái vùng đây này chính là cái vùng mà chúng ta sẽ là vùng cuối cùng của chúng ta bán ra đâu đó quanh vùng 37 vùng 37 đến 38 nó sẽ là vùng bán cuối cùng đối với cổ phiếu cổ phiếu pan này hai phiên gần đây thì mặc dù cái phiên giao dịch ngày thứ sáu có những thời điểm mà cổ phiếu bị bán về khá mạnh tuy nhiên sau đó nó vẫn vẫn đóng cửa ở mức uh, tăng 1,5% cao hơn so với mức đóng cửa của ngày thứ năm thì ờ, nếu mà chúng ta nhìn đến góc độ ngày thứ sáu thì vẫn là tích cực tuy nhiên thì cái phiên ngày hôm nay là cái phiên mà cho thấy rằng là bên bán họ đã tiếp tục có chiếm như thế rồi đúng không ạ khi mà họ đẩy cái giá chúng ta giảm 6% phiên ngày hôm nay à, chia sẻ thêm một chút về cách bán khi mà xuất hiện những cái, cái mô hình nến như này thì có những người họ sẽ bán sớm khi gì họ sẽ bán sớm khi mà cổ phiếu nó vỡ cái cái điểm thấp nhất ở cái nến này tức là đâu đó nằm quanh vùng giá 38 họ sẽ bán nếu mà giá nó vỡ vùng giá 38 còn trường hợp mà chúng ta gọi là chắc hơn ấy chúng ta sẽ bán khi mà nó vỡ hẳn vùng giá dưới dưới 36.5 ờ, đến 37 này chính là cái vùng mà ở đó rất nhiều chân đến này, này. nó đang là cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của cổ phiếu này do đó thì ờ, nếu ở chiều bán ấy, trong phiên duyệt ngày mai nếu mà cổ phiếu nó giảm dưới vùng giá 38 ấy, anh chị bán có thể bán ra một nửa và sau đó nếu cuối phiên nó đóng vỡ vùng giá 37 anh chị sẽ bán nốt 50 phần trăm còn lại thì khi đó cái giá vốn của anh chị nó sẽ không không không bị quá quá thấp đúng không ạ và cái thứ hai là là chúng ta đã chính thức khi mà đã vỡ cái vùng giá dưới này rồi thì khi đó nó chính thức nó xác nhận là cái cái nhịp nhịp giảm của cổ phiếu này và khi đó nó hoàn toàn nó có thể về lại những cái vùng giá thấp hơn quanh vùng giá 32 này đó thì đó là cái chia sẻ của Linh về trường hợp quả quả pan dạ vâng, cảm anh Linh chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư Trần Khải Nguyên đó là với câu hỏi cho em hỏi về cổ phiếu PET PET ạ PET uh, à, là một cổ phiếu mà thực ra trong cả một đoạn này trong cả một cái đoạn tăng này của pet này nó gần như là không có một cái điểm mua nào tốt như cá nhân linh cái, góc nhìn của linh nhé thì nó sẽ không có một cái điểm mua nào đủ tốt bởi vì là anh chị nhìn thấy là trong cả một đoạn tăng này, này gần như nó không có một cái đoạn tích lũy đủ tốt tích lũy đủ tốt đúng không ạ để mà nó có cái kỳ vọng à, tăng một cách bền vững đúng không ạ và hệ quả là nó có hai cái phiên giảm mạnh như phiên ngày hôm nay đây hai cái phiên này nó khá là tương đồng với cái, cái nhịp giảm này đúng không ạ và hai phiên gần đây là hai cái phiên mà bán rất là quyết liệt hai phiên giảm mà giảm sàn của cổ phiếu có khối lượng giao dịch đúng không ạ à, do đó thì áp lực ngắn hạn của cổ phiếu này nó nó đang khá là lớn và cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này tiếp theo ấy, nó sẽ nằm đâu đó quanh vùng này vùng 24 cái vùng hỗ trợ rất mạnh à, chúng ta cùng nhìn về cái cái lịch sử cổ phiếu này thì đây là một lần một lần giảm của cổ phiếu đó nó điều chỉnh về ờ, trung bình của động của 50 phiên đúng không ạ và ngày hôm nay cũng là một phiên nó chạm trung bình 50 phiên à, nếu chúng ta nhìn ở góc độ um, MA50 đang là một vùng hỗ trợ động của cổ phiếu này thì cổ phiếu cần có một cái phản ứng giá ở cái vùng giá này đúng không ạ vùng giá MA50 này đâu đó quanh vùng giá 30 Ờ, và nếu mà nó bị vi phạm cái cái cái vùng này thì nó hoàn toàn nó sẽ có xác suất nó về lại cái vùng dưới đây đúng không ạ à, do đó thì ờ, cá nhân linh nghĩ thì trường hợp này cái áp lực gọi là cái áp lực ngắn hạn của cổ phiếu đang nó đang rất là lớn do đó nhiều khả năng cổ phiếu nó sẽ tiếp tục nó chịu cái áp lực bán trong các phiên sắp tới à, nếu chúng ta mua vào tất nhiên chúng ta sẽ không mua cổ phiếu này rồi đang rất là lớn còn trường hợp anh chị nắm giữ ấy, thì chúng ta cần phải có những nguyên tắc bán cho mình gọi là nguyên tắc bán cuối cùng vi phạm vùng nào anh chị bán ra thì cá nhân linh nghĩ đang nào nó đang có một cái vùng hỗ trợ ngắn hạn đâu đó quanh cái vùng giá này này anh chị nó trùng cái MA 50 đây là cái vùng này là anh chị cần phải quyết liệt trong cái việc chúng ta bán ra nếu nó vi phạm đâu đó quanh cái vùng 29 à, 29.5 nếu mà nó nó có vi phạm cái vùng này trong à, phiên à, ngày mai phiên sắp tới thì anh chị nên cân nhắc anh chị bán ra còn nếu mà nó vẫn giữ được cái vùng này vẫn giữ được MA 50 hay là giữ được vùng giá này thì anh chị có thể chờ một nhịp hồi lại cổ phiếu nó về nó nó về lại đâu đó quanh cái vùng giá 31.5 cho đến 32 này, chính là cái vùng này, này để chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra ngắn hạn được chỗ này đó thì đó là cái kế hoạch giao dịch à, cho có kế hoạch bán cho cho cho pet còn mua thì chắc chắn là chúng ta sẽ không mua cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại rồi vâng, cảm ơn anh Linh ạ và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi của quý nhà đầu tư Nam Anh đó là xin chuyên gia cho nhận định về mã NDN em cảm ơn chuyên gia ạ um, nhóm cổ phiếu um, bất động sản chúng ta thấy rằng là trường hợp của đích tổng đúng không ạ là một cái trường hợp hay là nam long là những trường hợp mà trước đó tăng rất mạnh và gần như là những cổ phiếu mà, mà lít cái dòng ờ, dòng bất động sản trong thời gian vừa rồi đúng không ạ và đến thời điểm hiện tại nam long nam long là trường hợp mình chia sẻ thêm một chút trường hợp nam long nam long cái trường hợp đây này cái vùng này đang là một cái vùng gọi là hỗ trợ cuối cùng của nam long và nếu cái vùng này nó sẽ bị nó bị vi phạm trong thời gian tới nó sẽ xác suất nó sẽ giảm lại về những vùng sâu hơn rất sâu dưới này tận ở dưới vùng 46 48 này đó và cái thứ hai chúng ta nhìn thấy như linh có trao đổi trước ấy, chúng ta nhìn cái phiên phân phối rất rõ ràng của của Nam Long đúng không ạ đây là những phiên mà bán khối lượng rất là lớn đúng không ạ và đây cái nhịp này là ba cái phiên ba cái phiên mà hồi đặc biệt hai phiên này không hề có khối lượng giao dịch khối lượng rất cực cực kỳ thấp so với các phiên trước đó phiên bán trước đó đúng không ạ và hai phiên này hai cái nến này hai cái nến gọi là xác nhận tiếp diễn cái xu hướng giảm xác nhận bên bán họ toàn hoàn toàn chiếm ưu thế ở thời điểm hiện tại đúng không ạ và cái vỡ cái vùng dưới này này khi mà cổ phiếu giảm ngày mai mà nó có vỡ vùng giá này thì chắc chắn là cái áp lực bán nó sẽ tiếp tục rất mạnh khi mà cái vùng này đang là cái vùng mà rất nhiều người nhìn vào nhiều người họ sẽ đặt cái vùng này là cái vùng bán cuối cùng của Nam Long để họ giữ mà nếu mà vùng này vi phạm thì rất nhiều các các các à, các nhà giao dịch kỹ thuật nó sẽ bán ra sau đó thì cá nhân linh nghĩ cổ phiếu này nếu mà anh chị đang nắm giữ ấy, thì chúng ta cần quan sát cái vùng giá này đâu đó quanh vùng giá 57 đến 58 này là cái vùng bán cuối cùng nếu mà nó vi phạm thì anh chị nên cân nhắc anh chị bán ra cổ phiếu này còn trường hợp anh chị mua mới thì chúng cũng giống như các trường hợp khác chúng ta không nên mua mới cổ phiếu này khi mà cái dòng tiền thứ nhất dòng tiền đang có dấu hiệu rút ra cái thứ hai là cái dư địa giảm của nhóm này cái cái cái, cái, cái gia tốc cái dốc gia tốc rơi nó đang còn khá là lớn cho nên chúng ta không dạy gì chúng ta nhảy vào chúng ta bắt giống như việc chúng ta bắt rau rơi chúng ta nhìn thấy rất rõ những trường hợp của, của nhóm thép đúng không ạ là cái nhóm mà gãy trước như hòa phát này rồi hoa sen hay nam kim cái gọi là cái cái hậu quả của nó rất là lớn đúng không ạ do đó chúng ta không dạy gì chúng ta chúng ta nào mà chúng ta bắt những cổ phiếu mà nó mới bắt đầu giảm vâng, cảm ơn Linh ạ và chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư Huy Nguyễn về mã cổ phiếu đó là DCM chuyên gia cho em xin nhận định Đạm Cà Mau cũng là một cái trường hợp mà chúng ta nhìn thấy cái tín hiệu bán khá là rõ của cái này đúng không ạ đây một phiên đầu tiên là cái phiên mà mà mà anh chị nhìn thấy về đọc cá nhân Linh thì Linh rất thích phân tích về nến bởi vì sao bởi vì là nến nó sẽ cho chúng ta thấy cái tương quan của bên mua và bên bán trong một phiên giao dịch đúng không ạ cho thấy cái kỳ vọng của bên mua và bên bán nếu chúng ta nhìn thấy một cái nến tăng ấy, với thân nến rất là rất là lớn ấy, thì rõ ràng là chúng ta đang nhìn thấy bên mua họ đã hoàn toàn họ chiếm thế và cái kỳ vọng tăng giá nó nó lớn đúng không ạ ngược lại nếu mà chúng ta nhìn thấy những cái tín hiệu rằng co ấy, mà nó xuất hiện vùng đỉnh nó thể hiện qua những cái nến này chị nhìn này đây cái nến này ba cây nến này ba cây nến này cho chúng ta thấy gì ba cây nến này đều là ba cây nến doji Vâng và chúng ta nhìn thấy nó không vượt qua cái điểm cao nhất của cây nến đã hình thành ở điểm này, này. Đấy, nó không vượt qua cái nến này đúng không ạ ba cây nến này nó cho thấy gì ạ ba cây nến này nó cho thấy rằng là đã có cái sự tranh chấp của bên mua bên bán ở thời điểm hiện tại này và cổ phiếu này đóng cửa gần như đóng cửa thứ nhất là đóng cửa ở giữa cây nến cái thân nến nó cực kỳ nhỏ cho thấy là bên là ba cây nến cho thấy là tranh chấp bên mua bên bán và chưa bên nào thắng cả chưa bên nào thắng thế cả nhưng cái cây nến này và nhìn cái nến này chính thức là cái nến xác nhận bên bán họ hoàn toàn họ chiếm ưu thế bởi vì họ đã đẩy cái giá xuống thấp hơn đúng không ạ thấp hơn thậm chí thấp hơn cả cái nến điểm thấp nhất cái nến này này đúng không ạ thấp nhất cái nến này khối lượng rất là lớn cho thấy rằng cái bên này cái, cái nến là xác nhận cái nến mà bên bán họ toàn hoàn toàn là chiếm ưu thế rồi đúng không ạ do đó thì ở cái cổ phiếu này này linh nghĩ rằng anh chị nên cân nhắc anh chị à, bán ra ngắn hạn thôi chứ tất nhiên chúng ta không nên vội chúng ta tham gia cổ phiếu này rồi đúng không ạ à, chúng ta đã nhìn thấy trước đó cổ phiếu nó có cái vùng hỗ trợ MA20 này vùng hỗ trợ MA20 chạm vào bật đúng không ạ ngày hôm thứ sáu là một cây mà có cái sự gọi là phản ứng giá tại vùng này khi mà đã đã có thời điểm nó cổ phiếu nó giảm vỡ vùng MA20 tuy nhiên thì cuối phiên nó vẫn quay trở lại đóng cửa tuy nhiên thì phiên ngày hôm nay thì à, cổ phiếu lại đóng cửa ở dưới 20 đúng không ạ do đó thì cá nhân linh nghĩ nếu trong phiên ngày mai những cái vùng mà nó bị vi phạm cái nến này này cái chân nến này này cái điểm thấp nhất cái nến này tức là đâu đó quanh cái vùng giá 34 anh chị nên cân nhắc anh chị à, thoát ra ở cổ phiếu này bởi vì khi mà nếu mà cổ phiếu nếu mà bên bán họ tiếp tục họ đẩy cái giá cổ phiếu xuống thấp hơn được cây nến này này thì gần như bên bán họ sẽ tiếp tục họ, họ, cho thấy họ sẽ kiểm soát giá và giá nhiều khả năng nó sẽ sẽ sẽ theo hướng giảm ở đó thì anh chị nên cân nhắc à, cái cổ phiếu ờ, đã có mau ở vùng giá 34 nếu trong phiên giao dịch ngày mai mà vùng giá này bị vi phạm thì anh chị nên cân nhắc anh chị bán ra à, và mua mới thì tất nhiên chúng ta không, không mua mới cổ phiếu này rồi và chúng ta tiếp tục đến câu hỏi của một nhà đầu tư tên là Mai. Và nhà đầu tư này có hỏi về một mã cổ phiếu của dòng banh đó là SHB. Chuyên gia cho bạn xin nhận định ạ. À, SHB chúng ta thấy cái nhịp ờ, tăng của SHB ờ, trong cái vừa rồi khá là bất ngờ đúng không ạ? Đây, hai cái cái cái nhịp này, hai cái nhịp mà của SHB nó khá là tương đồng đúng không ạ? Đó, chúng ta thấy tăng khối lượng giao dịch, sau đó trả trở lại giảm lại, nó giảm lại đúng không ạ? À, thì à, đấy là cái cái diễn biến của của SB và nếu anh chị quan sát cái giao dịch của SB chúng ta thấy rằng là nó ở những phiên ATC nó khá là, là dị đúng không ạ khi mà cái lượng cầu và hất mạnh ở những phiên đó hoặc những cung bán ra rất mạnh ở những phiên, phiên ATC đó và đẩy cái giá cổ phiếu nó nó đi xuống đúng không ạ à, trạng thái giữa kích thuật của SB thì vẫn ngắn hạn vẫn đang giao dịch trong cái vùng này thôi ngắn hạn vẫn đang trong vùng không có xu hướng đúng không ạ à, và cái tín hiệu ngày hôm nay này hai phiên ngày hôm nay này, à, nếu mà chúng ta so với mặt bằng chung của các cổ phiếu ngân hàng thì rõ ràng VSB đang cho thấy một cái tín hiệu nó là khá là yếu đúng không yếu cả về mức độ tăng giá và yếu cả về mức độ khối lượng giao dịch đúng không À, do đó thì ờ, nếu anh chị quan tâm đến SB thì linh nghĩ rằng là nó đang ở vùng khá lưng chừng ở giữa này giữa cái vùng ờ, hỗ trợ và giữa vùng cản nên chúng ta ngắn hạn chúng ta chỉ nên chúng ta theo dõi cái diễn biến này thôi chúng ta chưa chưa nên có một hành động gọi là mua cổ phiếu này trong cái cái ngắn hạn khi mà nó chưa có một cái xu hướng rõ ràng nếu mà nó vượt hẳn cái vùng giá 7 này thì khi đó cái cái cái cái xác suất mà cổ phiếu này nó tăng giá tiếp trong thời gian tới nó sẽ khá là cao đó thì do đó đó là cái quan điểm của linh về cổ phiếu fb Dạ vâng, do là chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời khoảng hai câu hỏi của nhà đầu tư. Sau đó thì sẽ sang phần anh Linh sẽ đưa ra những cái triển vọng ờ, tích cực về các ngành để quý nhà đầu tư theo dõi trong thời gian tới. Với câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư TH đó là nhờ anh chị nhận định về mã cổ phiếu GMD ạ uh, ờ, GMD thì um, tưởng chừng như là chúng ta đã chứng kiến một kia phiên ờ, giao dịch rất tích cực của GMD uh, ờ, khi mà vượt được cái vùng uh, cản ngắn hạn trước đó quanh vùng giá 54 với cái cây tăng uh, hơn 4% khối lượng dịch cũng rất là lớn đúng không ạ uh, tuy nhiên sau đó thì cổ phiếu này có một cái nhịp giảm với bốn cây giảm liên tiếp và hiện tại đang về lại cái vùng này cái vùng hỗ trợ của cả rất quan trọng của của Zimedev đâu đó quanh vùng giá 46 này là vùng hỗ trợ cực kỳ quan trọng bởi vì sao bởi vì trước đó đây nó là một cái vùng đáy này đây là một vùng đáy này anh chị cần quan tâm rất kỹ vùng này tại sao lại như thế đúng không ạ đây là một vùng nữa nên đây đang là vùng hỗ trợ rất quan trọng của GMDF à, do đó nếu mà trong các phiên sắp tới mà vùng này của GMDF mà bị vi phạm thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho mình một kịch bản nó nó nó xấu hơn được cổ phiếu này này cổ phiếu này nó hoàn toàn nó có thể rơi về lại những vùng hỗ trợ đâu đó xanh quanh dưới này thì đó là cái kịch bản của, của GMDF trong à, trong trong trong ngắn hạn ngắn hạn cổ phiếu này thì đang nhịp bán nó đang khá khá là mạnh chúng ta cần phải quan sát thêm cái diễn biến ờ, giá cổ phiếu ở vùng hỗ trợ này, hy vọng rằng nó sẽ giống như nhịp này nó giữ được một hỗ trợ này thì cái cái cái ờ, cái cơ hội hay là kỳ vọng tăng giá của Zimdep trong thời gian tới nó vẫn khá là sáng tuy nhiên nếu mà nó bị vi phạm ấy, thì ờ, cá nhân linh in anh chị phải cần chuẩn bị chuẩn bị cho mình những kịch bản nó nó nó xấu hơn ở cổ phiếu này và chúng ta cũng nhìn ở trước đó thì linh cũng chia sẻ với anh chị nó cổ phiếu này nó khá là tôn trọng cái đường trung bình cộng của 50 phiên lần này nó nó nó vi phạm nó phá vỡ sau đó nó bật tăng trở lại đợt này cũng thế đúng không ạ đợt này cũng thế đây cũng thế và đây cũng thế rất nhiều lần đúng không ạ tuy nhiên thì cái phiên ngày hôm, hôm thứ sáu là một cái phiên mà nó phá vỡ à, cái vùng à, hỗ trợ M50 với một cái nến phá vỡ nói chung là khá là mạnh sàn khối lượng lớn đúng không ạ do đó thì nhiều khả năng cái vùng vùng vùng M50 này cổ phiếu nó sẽ không giữ được và nếu mà nó có hồi phục trở lại thì cái vùng M50 nó sẽ là cái vùng mà mà mà trở thành cái vùng cản mới của của cổ phiếu này ở trong ngắn hạn đó à, do đó thì anh chị cần quan sát thêm cái cái diễn biến ở đây nếu anh chị đang nắm giữ nhé chúng ta cần bởi vì nó về khá sát cái vùng này rồi chúng ta, chúng ta bán ra nó cũng khá là dở đúng không ạ chúng ta cần quan sát thêm cái diễn biến này và nếu nó xác nhận một cái nến nó vi phạm cái vùng giá này dưới này này thì anh chị khi đó khi đó anh chị nên bán ra đúng không ạ còn trường hợp nó giữ được cái này và nó hồi phục lại ở vùng vùng đâu đó quanh cái vùng 51 này này anh chị có thể quan sát à, ngắn hạn ở, ở vùng này để chúng ta cân nhắc chúng ta có bán ra ngắn hạn hay không hay chúng ta tiếp chúng ta nắm giữ đúng không ạ thì đó là cái chia sẻ của linh về trường hợp của Zimdev Dạ vâng, cảm ơn anh Linh ạ. Và chúng ta sang câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Nông Khánh Huyền. Với câu hỏi đó là anh chị cho em xin chiều giữ của các mã cổ phiếu CTG, ACB và OCB. Về mã cổ phiếu CTG thì ờ, đầu tư ờ, đầu chương trình thì anh Linh cũng đã giải thích về mã cổ phiếu này rồi. Chính vì vậy mà xin mời anh Linh sẽ nói kỹ hơn về mã cổ phiếu ACB và OCB ạ. Ok. À, trường hợp của công thương thì anh chị tiếp tục nắm giữ nhé, bởi vì Linh cũng có trao đổi rồi. Cổ phiếu này đang trong nó đã bắt đầu trở lại một cái cái cấu trúc tăng mới rồi hình thành những cái đáy sau qua đáy trước để sau qua đỉnh trước đúng không ạ và ngắn hạn nó sẽ có vùng hộ cắn kháng cự đâu đó quanh vùng 35 đến 36 anh chị có thể tiếp tục nắm giữ và anh chị quan sát cái diễn biến giá vùng này để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bán ra ngắn hạn để chúng ta chờ vùng thấp hơn chúng ta mua hoặc là chúng ta chờ phản ứng ở đây và nó tiếp ra tiếp tục tăng ấy, tăng vượt lên tiếp ấy, chúng ta tiếp tục ra nắm giữ thì đó là trường hợp của của công thương trường hợp của ACB trường hợp của ACB cũng thế ACB trường hợp của ACB cũng khá là tích cực Ờ, chúng ta thấy rằng là cổ phiếu ngày hôm nay cũng đã có hai phiên tăng giá khá là tốt khối lượng có đúng không ạ thì cái vùng kháng cự của ACB trước mắt sẽ nằm đâu đó quanh vùng giá 36 37 anh chị có thể tiếp tục anh chị nắm giữ và anh chị chờ cái ờ, cái diễn biến giá nó tăng lại cái vùng này sẽ nó phản ứng như thế nào thì chúng ta cân nhắc chúng ta chúng ta bán ra ngắn hạn đúng không ạ chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ còn trường hợp OCB OCB thì ờ, sau khi cổ phiếu đã test lại cái vùng vùng vùng kháng cự trước đó quanh vùng giá 6 này thì cây ngày hôm nay tiếp tục là cây mà cho chúng ta thấy tín hiệu tích cực đúng không ạ à, thì cổ phiếu này hoàn toàn chúng ta có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ và cái đỉnh cái đỉnh mà khi ờ, cái đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu này nó sẽ nằm đâu đó quanh vùng giá này tầm 29.5 chỉ đến 30 ở vùng Fibo 61.8 này nó vùng khá 161.8 là vùng khá mạnh mà khi mà trước đó đã đã có một cái nến mà tịnh tiến lên gần vùng này và giảm trở lại đúng không ạ thì anh chị hoàn toàn có thể um, nắm giữ cổ phiếu này và chúng ta chờ cổ phiếu nó nó nó tăng trở lại vùng giá này thì chúng ta cân nhắc là chúng ta có bán ra ngắn hạn hay là chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ để chúng ta chờ cái cái tín hiệu tăng ừ, tiếp theo của phiếu này Đúng không? đây là cổ phiếu cũng khá là, là là là là ok và cái vùng mà chúng ta cắt lỗ nó sẽ vẫn tiếp tục nằm vùng giá này quanh quanh 26 này bây giờ nó vỡ vùng này chị mới bán ra thôi còn tiếp còn không để chị cứ nắm cứ nắm giữ không vấn đề gì cả dạ vâng, cảm ơn anh Linh đã chia sẻ và trao đổi cùng quý nhà đầu tư về các mã cổ phiếu mà cụ thể vậy thì uh, trong thời gian tới thì anh Linh có khuyến nghị cho quý nhà đầu tư nên theo dõi về ngành nào không ạ Uh, cá nhân linh nghĩ thì uh, nếu nhìn uh, bình diện trên uh, tổng quan tiệu toàn thị trường uh, các có nhóm nhóm ngành ấy, thì um, đến thời điểm hiện tại thì linh đang thấy rằng là có nhóm ngân hàng và nhóm uh, chứng khoán đang là hai nhóm cổ phiếu mà chúng ta có thể dành sự quan tâm bởi vì sao bởi vì thứ nhất là chúng ta thấy rằng là nhóm ngân hàng nó đã có một cái tín hiệu một cái phiên giao dịch tích cực duy trì một phiên giao dịch tích cực thứ hai đó là từ 6 tuần trước và từ ngày hôm nay đúng không ạ Ờ, và tất nhiên nếu mà chúng ta nhìn ở góc nhìn à, về mặt kỹ thuật ấy, thì tất cả các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng đều đang trong một cái cái vùng gọi là sideways không có cái cái xu hướng trong ngắn hạn tuy nhiên thì với cái diễn biến ờ, khá là tích cực của, của nhóm này và cái tiểu cái dòng tiền nó quay trở lại thì chúng ta hoàn toàn có thể ờ, quan tâm đến cổ phiếu này trong thời gian tới với một kỳ vọng rằng là nhóm này nó sẽ vượt đỉnh ngắn hạn để nó nó nó bứt phá trong thời gian tới đúng không ạ tiếp theo là nhóm chứng khoán nhóm chứng khoán thì nhóm mà cũng đã tăng khá là mạnh trong thời gian vừa rồi và cái câu chuyện của nhóm chứng khoán như Linh vẫn chia sẻ với anh chị nó còn khá là sáng trong thời gian tới dạ, kết quả kinh doanh quý 4 tất nhiên sẽ rất là tích cực à, rồi câu chuyện mà tăng vốn của các ngân hàng đúng không ạ rồi như vừa rồi VND này rồi SSI cũng đã trình kế hoạch tăng vốn đúng không ạ à, thì cái game của của nhóm chứng khoán vẫn còn tuy nhiên thì cái với cái nhịp tăng khá là mạnh của nhóm chứng khoán trong vừa rồi thì gần như là cái giá cổ phiếu nó một phần nó đã phản ánh cái câu chuyện phản ánh cái về cái kết quả kinh doanh là về định giá của doanh nghiệp trong thời gian vừa rồi do đó thì cái nhóm này nếu có điều chỉnh trong cái cái thời gian tới nó cũng là cái hoàn toàn bình thường hết sức bình thường thôi vì nó tăng quá mạnh trong thời gian vừa rồi nó cần một cái nhịp nghỉ ngơi đúng không ạ thì chúng ta nên quan sát thêm cái nhóm này và chúng ta chờ những cái nhịp nghỉ ngơi của cái nhóm cổ phiếu này à, trong thời gian tới để chúng ta chờ một cái vùng tích lũy cái vùng cố của nhóm này à, để chúng ta có thể tìm một cái vùng mua tiềm năng cho nhóm cổ phiếu này khi mà nhóm này là một cái nhóm mà vẫn đang ờ, trong cái giai đoạn uptrend rất là mạnh liên tục vượt đỉnh mọi thời đại đúng không ạ thì không có lý do gì chúng ta bỏ qua một cái nhóm mà đang có cái tín hiệu khỏe nhất thị trường hiện tại tuy nhiên thì cái cơ hội ngắn hạn ấy ở thời điểm ở, ở nhóm này ở thời điểm hiện tại tất tất nhiên là nó sẽ sẽ sẽ không còn hấp dẫn như trước nữa đúng không ạ bởi vì là thứ nhất là cái cái cái cái dư địa tăng của đoạn vừa rồi nó khá mạnh nó chưa có một chịu chỉnh nào đủ lớn đúng không ạ à, và và, và các nhóm cổ phiếu khác thị trường nó cũng đang có một cái tín hiệu nó nó bị chốt lời ngắn hạn do đó thì nhóm cổ phiếu chứng khoán ấy, nó cũng sẽ không nằm ngoài cái xu hướng ờ, chung đó ờ, do đó thì ở nhóm này anh chị nên ờ, dành cái dành cho mình cái sự theo dõi sự trong thời gian tới tức là về mức độ ưu tiên thì thứ nhất nhóm banh sẽ là nhóm ưu tiên đầu tiên ở thời điểm hiện tại đúng không ạ sau đó là nhóm chứng khoán bởi vì chứng khoán chúng ta vẫn kỳ vọng rằng sẽ có một cái vùng tích lũy hay vùng củng cố của nhóm này trong thời gian sắp tới để chúng ta tìm một cái điểm mua đủ tốt cho nhóm chứng khoán này đó thì đó là cái chia sẻ của linh về hai nhóm cổ phiếu mà rất là tiềm năng ở thời điểm hiện tại anh chị có thể cân nhắc chúng ta lựa chọn cổ phiếu trong cái nhóm đó để chúng ta giao dịch dạ vâng, cảm ơn Linh đã um, cho quý nhà đầu tư một cái view rất là tổng quan và chi tiết về các mã cổ phiếu hay là các xu hướng ngành để quý nhà đầu tư có thể nắm được và mình theo dõi theo dõi trong thời gian tới. Như vậy thì phần chia sẻ của anh Linh cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay và trước khi kết thúc chương trình thì tôi xin phép được nhắc lại với một số quý nhà đầu tư đó là quý nhà đầu tư hãy tham gia vào khóa học đi chết của chúng tôi. Uh, như tôi có chia sẻ ở trên màn hình về khóa học đi trước của chúng tôi khi mà quý nhà đầu tư tham gia vào khóa học này thì quý nhà đầu tư sẽ uh, gia tăng được cái khả năng tìm kiếm các mã cổ phiếu về các ngành uh, với những cái hiệu suất rất là nổi bật và kèm theo nữa là khi mà quý nhà đầu tư tham gia vào khóa học này thì quý nhà đầu tư sẽ có cơ hội được làm việc trực tiếp với các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán tại VN Direct và để theo dõi chi tiết hơn uh, hiểu chi tiết hơn về khóa học này thì quý nhà đầu tư hãy uh, tham gia vào đường uh, tham gia vào đường link diacademy.vndirect.com.vn để tìm hiểu chi tiết sâu hơn về khóa học này của chúng tôi. Ngoài ra, những nhà đầu tư uh, có tham gia trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì sẽ khi mà để lại email thì sẽ nhận được một voucher giảm giá 20% cho khóa học đi chết này của chúng tôi ạ. Ngoài ra thì tôi xin phép được cập nhật với quý nhà đầu tư về các chương trình phát sóng của Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Ngoài chương trình nhịp đập thị trường vào lúc 16 giờ hàng ngày thì chúng tôi còn có chương trình La bàn thị trường. Chương trình này thì chúng tôi sẽ uh, phân tích nêu lên đưa lên những cái thông tin về tiêu điểm vĩ mô và cập nhật về các kênh tài sản. Thời gian diễn ra chương trình sẽ vào livestream vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần. Chương trình thứ hai đó là chương trình tọa đàm đầu tư. Chương trình này chúng tôi sẽ dành riêng cho các khách hàng của VN Direct sẽ phân tích về các mã cổ phiếu và đưa ra nhận định thị trường. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ thứ tư hàng tuần và theo từng chủ đề khác nhau. Và mỗi tuần thì chúng tôi sẽ có form đăng ký cho quý nhà đầu tư của VN Direct. Và chương trình thứ ba đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Chương trình này chúng tôi sẽ phân tích một cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ năm hàng tuần. Và ngoài ra thì hàng tháng, một lần trên tháng chúng tôi sẽ có chương trình BNSI bàn tròn chuyên gia. Chương trình này thì chúng tôi sẽ đưa ra nhận định về thị trường và các kênh tài sản. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có bốn cộng đồng trên Facebook để chúng tôi có thể đồng hành cùng với nhà đầu tư trên chặng đường đầu tư thịnh vượng của mình. Thứ nhất đó là cộng đồng tích sản đầu tư thịnh vượng đi well. Thứ hai là cộng đồng giao dịch chứng khoán đi stock. Thứ ba là cộng đồng gieo hạt sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư đi go. Và thứ tư đó là cộng đồng bảo an tài chính đi live. Và tôi đã để QR code ở trên màn hình thì quý nhà đầu tư có thể kích vào QR code đó để tham gia vào cộng đồng của chúng tôi để chúng tôi có thể đồng hành cùng quý nhà đầu tư và cập nhật những tin tức